Vừa rồi thầy đã giới thiệu cho các con xong kiến thức của bài số 35 là về tác dụng uh, của dòng điện và đo dòng điện xoay chiều. Ở bài 35 ừ, này thì thầy cũng xin nhắc lại một lần nữa tác dụng của dòng điện một chiều thế nào thì tác dụng của dòng xoay chiều như thế. Và nó chỉ khác ở cái tác dụng mà về hóa học thì chúng ta không thể dùng điện phân được. Còn về tác dụng từ thì nó làm nam châm hoặc là làm thanh thép sẽ là dao động. Tại sao như vậy? Bởi vì dòng điện đổi chiều thì chiều của lực từ cũng thay đổi. Thay đổi. Và bây giờ chúng ta vào câu hỏi đầu tiên vận dụng cái kiến thức vừa rồi. Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Nhiệt quang từ ok, nhiệt quang từ sinh học hóa học ok, nhiệt à, quang sinh lý từ nhiệt từ hóa học sinh lý. À, đáp án đầy đủ ở nhất ở đây chúng ta sẽ phải chọn là đáp án gì? Đáp án B. Đáp án B. Ok.